Thuốc à? Thuốc cái gì? Ô, thuốc này cũ rồi. Bỏ đi thôi. À, kim. À, kim châm. Đó. Dạ. À, ờ. À. Ờ, xuống, xuống mua thức ăn nào máu nhá. Mang về à, đây ăn nhá. Ờ, rồi, rồi. Ừ. Bà không biết tiêu đâu. Giờ mình hai mình thôi. Ừ à, thử cho bà bà biết tiêu có tiêu được không ăn đi chẳng biết chứ à giờ là bà đưa tiền cho người khác người khác lại lấy trộm mất của bà ấy nhỉ đúng không người khác là lấy tiền bà đấy à. bà đấy thì thấy nó cũng mà lấy đấy đấy đấy bảo là, là ấy quá những người cho bà mà ít nhưng mà định đi mua ít đồ cho bà Nên muốn liên lạc với người thân lắm bà chắc không có người thân à. mua nước ăn nhá Nấu máu Đây ở nhà bên này à Xe xe xe xe Cái này ăn nữa <laughs> đi đi sang nhà xem là sang nhà em có gì không rằng uh, đi uh, lên trên uh, phú yên sơn la mà đi đến uh, cái đoạn này thì rằng thấy là có hai căn lều ở như này không biết là nhà cô đoàn nào nhà cô đây à thấy không người đồng bào hôm mông à, hàng ngày ăn bánh mì như này à, ăn như này à không phải của mình à cái này chỗ này chỗ ngủ cái gì pư pư đây à pư ngủ uhm cô không nói được mà Giang cũng không biết là cô có gia đình người thân hay không đây thì quanh đây không có ai để hỏi Giang không nghĩ là, là cô lại ở như này đâu đúng quần áo của cô là đồng bào hâm mông đây quần áo này đây. mặt chân Rồi ờ, một cái bạt như này thôi này à, chắc là cô phải ở đây rất là lâu rồi mọi người ạ hàng ngày không biết là cô ờ, đi kiếm cái gì về ăn hoặc là chắc chỉ đi lang thang hoặc xin ăn người ta cho ăn cái gì ăn cái đấy muốn trò chuyện với cô mà cô lại không nói được tiếng kinh chỉ lắc đầu thôi à nấu ăn ở đây à à chỉ nấu ăn ở đây nấu ăn ở đây à là máu à là máu ở đây à đấy là giang nghĩ là cái, cái thần kinh của cô là không ổn định ở cái bên này đó bên này là của ai của mình hết à này này như là cô cũng không nói được cũng không biết uh, diễn tả cái gì ấy cô như kiểu sống ui ô không nhà không ui con kiến này Ôi, mọi người nhìn đấy này cột ờ, toàn kiến này này chắc là cũng là chỗ ngủ của cô thôi đây là quần áo này là thìa này Tôi chỉ thấy là có bộ quần áo với lại cái ờ, bên kia thôi Trong này thì đang ờ, thấy là không thể ngủ được rồi thứ nhất là toàn kiến này cái ờ, ấy là kiến này nó cắn thì không thể ngủ được màn thì không có chỉ có chăn và cái chăn ờ, có lẽ là mọi người cho cô ấy hai là cái bạt này đang ờ, nghĩ là mọi người dựng lên cho cô ở vì uh, mọi người đi qua chắc là nhìn thấy uh, cô cứ đi lang thang này này cái đoạn đường này thì là đoạn đường uh, vào cái địa phận của tỉnh Yên Bái đây nhưng mà để, để ý là địa phận tỉnh Yên Bái là Tân Sơn Phú Thọ bên này là Phú Thọ nha mọi người nhé Thế mình chạy xuống đường này còn mình chạy đi vào đường này là nghĩa lộ là quê hương à, của Giang đây tình cờ Giang đi lên trên à, Phú Yên thì à, gặp cái hoàn cảnh của cô như này mà Giang muốn tìm hiểu xem là cô là gia đình người thân xem còn ai không mà lại để cô uh, sống uh, cuộc sống mà là lang thang mà lại ở những cái hai cái căn lều như này thì mưa gió sẽ như thế nào hoặc là ờ, lúc mà cô đốt như này người ta không ấy là cháy bùng lên đấy rất là nguy hiểm không gặp ai để mà đang hỏi để biết được ấy. đây cái bạt này Giang thấy cô đốt còn bị cháy lên Thấy rất là nguy hiểm luôn Muốn giúp cô mà không biết là nên giúp kiểu gì Đây, mọi người có thể à, để ý cô chỉ ngủ vẹn vẹn trong một cái à, lều bạt như này mà rách như này Chắc là mọi người phải lợp rất là lâu rồi Vì trên này Giang thấy là bám cả những cái lá cây này cái ờ, ấy này rất, rất, rất là lâu rồi đây. mưa gió như này thì đang nghĩ là rất là chi là vất vả cho cô đấy mà cái khu vực đoạn này thì lại đi sâu vào trong bên kia thì lại cũng không có người dân gia đình mấy ấy. nên là không làm sao để hỏi thăm cô được mà tìm được người thân gia đình của cô cho cô để cô có thể ờ, về nhà chứ cô ở như này thì ờ, thực sự là giang không thể là biết là cuộc sống của cô như thế nào mà biết cách để mà đưa cô về nhà và giúp đỡ cô kiểu gì nữa mọi người có thể để xem cái cái hai căn lều này cô là ở là mà cô chắc là cô nghĩ là không biết tiêu tiền đấy mua đưa, đưa tiền cho cô để để à, cô tiêu hoặc là mua cái gì ăn đó chứ thực tế như này thì à, không biết là như thế nào cả bây giờ không biết hỏi ai mà cô lại không nói được cho giang thì cũng hỏi vài tiếng hâm mông rồi không rõ mình đi à, hỏi hai anh em kia xem là mình có biết không Anh cho em hỏi anh là ờ, người đồng bào Hơ Mông đúng không? Dạ vâng à, Anh có nói chuyện được với ờ, bà cô này không nhỉ? Anh hỏi bà cô là ở hai túp lều này và ở một mình à, hay như thế nào? Có người thân gia đình của anh em bạn bè? À đây à? Ừ. À, một người là có biết được bà là còn có anh em là họ hàng không? thì bọn em cũng chả người dây chắc thôi vậy thì bọn em hãy đi qua lại đây chị ừ. thấy một bà một mình chắc là có rất quan hệ phải bố là không biết nói chuyện Bà không nói được Không nói kiểu ờ, mình thần kinh không ổn định ấy đúng không? Vâng vâng Cái có này là phú Mẹ không biết nói chuyện Chắc không nói được Không nói được à? Vâng à. Nhưng mà anh ờ, không biết bà biết tiêu tiền không nhỉ? Biết mua ăn không? chắc là có chứ hay là bà này chỉ không biết cha là người ta đi qua đường ta đưa con ăn thôi ờ đúng rồi bà đây ở đây lâu lắm rồi à thế à ừ ở đây bao nhiêu năm rồi em biết không em đi qua đây tầm ba bốn năm vẫn nhìn thấy bà đây ấy là ba bốn năm vẫn ở đây <laughs> cứ như này thôi. đâu đi qua lại cái đường này em hay nhìn thấy à thế là hai anh em là là à, hai anh em là ở tuần đâu Bọn em là ở trong nghĩa lộ cơ à cũng ở trong nghĩa lộ à vâng à, đi qua đây là gặp bà là hay ở hai cái túp lều này vâng quanh năm suốt tháng như này thôi một mình vâng một mình ai đi qua cho gì bà ăn cái đấy vâng à. con được bà lấy cho cái gì bà ăn đấy à. còn đưa tiền thì không biết bà có đây. mua cái gì không ở đây không có cái quán là... nào nhỉ đây quả đó cách xà đây xà. xà lắm tích chân ờ, đèo cơ thế mới bảo mới mua bà cho bà tí sang bên kia đây phải tí sang bên kia xa đây mua mua cho bà ít đồ cho cô này này chở đồng tiền nó cũng xà à. bọn em nhưng mà nó lại kia nó chuyện cơ đấy không không nói được đấy bảo bà không không nói được đấy cứ này thôi không biết gia đình người thân không biết còn ai không ấy nhỉ nếu như mà cô mà còn gia đình người thân mình sẽ có thể là đưa cô ấy về nếu mà nó nói điều gì mình hỏi nó gì đúng rồi tại vì nó không nói điều tôi không, mình... không nói được là rất là khó em cũng muốn là là giúp cô ấy một phần nào đó Vâng, cô ấy thì nó chắc ừ. Thế vậy ở đây đi qua quên chả mua cái đồ gì, chẳng chả như gì <laughs> Ờ, hôm nay thì anh đi qua đường này lần đầu tiên nên là à. lên lên Phú Yên thì à, đây uh, vẫn đi đi qua đây mà như ai dựng lều lại ở đây nhưng mà ở ngoài đường này thì thấy cô này đi lang thang thì cô mới chỉ chỉ vào đấy thôi ở trong đấy thì xem có hai bộ quần áo chẳng có cái gì cả cái cái túp lều bên này thì toàn kiến luôn bà đúng không điều ờ còn phía bên này thì uh, khả năng mưa to gió khả năng thổi bay gì thôi hình như cái này hình như là có ai dựng cho bà ấy đúng không nhỉ chắc là ừ. có người chân lên quyển lên ta nó dựng gió à. đấy có khi mình đi mưa thì mưa gió thì bà phơi trang phơi chiếu các kiểu ờ nhưng chẳng biết bà nằm bà ăn bà cái gì cơ đấy đấy đấy dạ, mới gọi là hàng ngày nó đi qua nó đưa như xe khách hoặc là một người đi qua thì đi thấy qua, để cho ăn để theo nó ờ không có thì cũng ấy chắc bà đây lâu rồi đấy Thế em bảo đi qua đây cách đây mấy năm em vẫn gặp thì chứng tỏ là, em mình quên đi đây lâu rồi. Được gần bốn năm rồi. À. Mà thấy bà đây thì chắc bà cũng ở đây chắc cũng chục năm à, năm thế là bà chắc cũng quen ở cái vị trí này rồi Đấy. Ừ. mọi người có thể dựng được ờ, ở đây không tìm được ai tìm được ai em cũng muốn uh, bảo một người dựng cho bà một cái ấy nó chắc chắn hơn đấy ừ. bằng pro và rất cho đồng hoàng ấy chứ ở như này mưa gió thì làm làm gió to đúng không sẽ khổ đấy ướt chứ trong kia ẩm ướt mà nó mốc rêu như sợ là tối là có rắn có rết này ừ. nhiều cái mình không biết được ấy mà nhìn uh, à, cô rất là thương đấy nghĩa là có biết tiêu tiền trong ví thì không có không có cái gì luôn à. Dạ. nên nghĩ là chắc là cô cũng người ở quanh quanh đây thôi chắn hỏi xung quanh ừ. nó nhà thế yếu thiếu đúng đúng rồi đồng bào hâm mông rồi này cô đúng rồi mình chỉ cần tiếng rất xíu hả rất ừ. khó khăn nhỉ bây em là đi đâu về à, nghĩa lộ đấy vậy vâng, bọn, bọn em từ hà nội lên mà à từ hà nội lên à vâng. à đi xe máy cả à? vâng ai à giỏi nhỉ sáng bốn giờ chạy ai giờ năm giờ chạy bây giờ à, vào nghĩa lộ vào nghĩa lộ ừ. ừ. như, như, như, em là trong nghĩa lộ ở chỗ nào Tôi... bọn em ở trong quán chảy bây vâng, giờ bọn em à một quán chảy cả đi à? vào một quán chảy à một quán chảy ừ. ừ. Thôi ờ, bà không biết tiêu đâu Giờ mình hai mình thôi Ừ À thử cho bà bà biết tiêu có tiêu đâu Ăn biết Chẳng biết chứ À sợ là bà đưa tiền cho người khác người khác lại lấy trộm mất của bà ấy nhỉ ừ. Đúng không? Người khác là lấy tiền ờ. bà đấy à. <laughs> Bà đấy thì thấy nó cũng thương mà lấy đấy Đấy đấy, đấy bảo là, là ấy quá Nghĩ cho bà mà ít nhưng mà định đi mua ít đồ cho bà mình muốn liên lạc với người thân lắm Bài chắc không có người thân Dạ Mua nước ăn nhá Nào máu Ok à. <laughs> Nào máu nhá Hôm nào đó cháu đi qua đây xem là hỏi xem mọi người ở đây hay là gia đình người thân của cô còn không để mọi người có thể ờ, biết được hoàn cảnh cô ờ, cũng vô tình gặp hai hai em ở đây đây em cũng đi từ hà nội về làm cũng rất là thương người đồng bào mình với người đồng bào mình nhưng mà không nói chuyện được kiểu cô thần kinh nó không ổn định ấy rất là khó nên là mong à, mọi người à, mong mọi người là chia sẻ và giúp giang cái video và lan tỏa cái yêu thương em các nhà hảo tâm giúp cô đây là một căn nhà nó chắc chắn hơn nó nhỏ nhỏ hơn ở, ở quanh quanh đây cũng được để cứ ở cứ ở trong cái căn lều lều kia là đang thấy là rất là thương cô chỉ biết cười thôi nhỉ cười rất là tươi cô chỉ chỉ biết cười thôi có hỏi hai em ờ, đi làm ở nội ở trong ờ, văn chấn này em cũng người đồng bào em bảo mấy năm nay là cô đây mà giang đi qua đây thì ờ, cũng không không để ý nói vô tình đi qua đây mình thấy cái bảo ơi như có người ở đây xong thấy cô này đi lang thang ở đoạn dưới kia lên thế mới bảo là cô bảo ngủ ở đây thế là anh mới giật mình thôi cũng liều lý tưởng ấy à chỉ sợ những lúc mà mưa gió này thứ hai là con rắn con chết đấy <laughs> em ạ tuy nhiên là nó to rồi đấy à, tự nhiên nó ờ. xối bay ngay mà ờ, lúc ờ, bình thường thì không sao ngày bình thường không sao nhất là mưa gió cái anh định vào đâu anh đi phú yên phú yên sơn la à? ở phú yên sơn la sang mộc châu <laughs> như uh, Giang chia sẻ thì uh, cái sự vô tình đang đi qua đây thì nó là cái uh, chỉ là có duyên với uh, cô nhưng mà cũng uh, hy vọng rằng là khi mà có những cái thước phim uh, Giang quay thực tế này chia sẻ những cái hoàn cảnh thực tế này thì cũng mong là mọi người um, có thể là xem được video chia sẻ đến nhiều người hơn những các nhà hảo tâm trong ngoài nước là dạ. giúp đỡ cô có thể ờ, làm cái căn nhà nó chắc chắn hơn một chút lấy dụng căn nhà chắc chắn mình lợp bằng tấm pro cũng được ở gần đây để cho cô ờ, lúc ờ, tránh nắng tránh mưa đây này chứ ở như này giang sợ là con rắn này con rết này rồi là thế là rất là nguy hiểm đấy là cái uh, cuộc sống của cô thì giang thấy là cũng như cái bà cụ ở hang đá như nhau luôn ở đấy cứ ở pa trà pa ở đấy thôi người không được bình thường ấy thần kinh ấy là không biết giúp ờ, đỡ cô kiểu gì đấy nhưng mà người có thể là chia sẻ giúp Giang đây không, không có một cái gì luôn đây trong này thì ờ, Giang thấy là không có một cái gì ngoài ờ, hai cái túi và bộ quần áo đâu chẳng có gì khác nha ờ ờ xuống xuống mua thức ăn nào máu nhá mang về ờ, đây ăn nhá ờ, ờ rồi rồi ờ, đi bộ đi bộ xuống uh, mua thức ăn nhá là cái tiền lúc nãy uh, đưa cho là mua thức ăn nhá mua thức ăn về nhá ờ. bên này thì lám bên này thì chắc chắn là cũng không ở chắc là mọi người cũng dừng cho nhưng mà có con kiến nhất ở đây hết này bầu hết đây giáp với ờ, ấy là với ờ, huyện Tân Sơn tỉnh Phú Thọ với là ờ, văn chấn Yên Bái mình không biết làm sao để mà có thể tìm giúp cô người thân trong gia đình xem còn ai không Nãy có hai em người đồng bào Hơ Mông đi của em lộ đi qua đây thì cũng nói chuyện tính hơ mông mà cô không nói được ờ, không, biết làm thế nào rồi mọi người rất là thương luôn ờ, hoàn toàn cô đấy quần áo đi phơi đây thuốc à thuốc cái gì ô cái thuốc này ờ, cũ rồi bỏ đi thôi à kim à, kim châm cháu đi nhá à, giữ gìn sức khỏe cô nhá à. À, Giang cũng uh, hy vọng uh, cái thước phim uh, thực tế của Giang có thể uh, một phần chia sẻ tới uh, mọi người để cho mọi người cùng biết được rằng uh, sinh ra mỗi người có một cái hoàn cảnh có một cái uh, cuộc sống khác nhau và đang chỉ mong muốn rằng mọi người hãy cùng uh, chung tay uh, góp sức chia sẻ lan tỏa yêu thương có thể giúp cô một phần nào đó một cái căn nhà nho nhỏ hai là có cuộc sống nó tốt hơn và tìm được người thân trong ờ, gia đình của cô là một cái điều Giang rất là mong muốn để hy vọng là mọi người xem được video có thể chia sẻ cho Giang tới ờ, được rất là nhiều người để mọi người có thể biết nhé ai mà có thể biết ờ, người thân của cô ở đâu làm thế nào thì có thể liên hệ cho Giang qua số điện thoại vâng <laughs> vâng vâng để Giang có thể đưa cô về đến tận nơi gia đình cô rồi rồi rồi <laughs> à, thế nhá <laughs> vâng <laughs> cô cười rất là tươi như bà cụ đâu đấy như người cụ hang đá